Ok luôn anh em, tôi rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Đầu game cho hai con assassin, trong này có con ốc anh em ạ. Có khi nào là chơi assassin không nhỉ? Đã bao lâu tôi chưa chơi assassin? Để xem đồ nó thế nào đã, nếu mà đồ ngon có thể chơi assassin. Uh, cái gì đây? <laughs> được đấy, được đấy anh em ạ. Có con ốc Ốc này có một cặp rồi Có con sao breaker với ốc một cặp Rất dễ là có thể là, là, là lên được hai sao đây Lên được hai sao sớm đầu game là chơi chuỗi thắng luôn Ác chiến thật đấy Chơi như này là, là ngon đấy Đầu game như này là, là rất ngon đấy nhá Ốc với sao breaker là những cái con rất mạnh dạng đầu game Và con ốc là cái con mà giai đoạn đầu nó mạnh Giai đoạn giữa nó yếu đi một chút Nhưng mà giai đoạn cuối game nó cũng rất mạnh đấy nhá Cuối game ốc là rất mạnh đấy chỉ với một cái con ốc 3 sao thôi là có thể đánh ngang kèo, thậm chí là còn hơn với một con Silent Assassin 2 sao. Nó là cái chuyện quá là bình thường luôn. Đồ nào? Đồ ăn tay à? Ui rồi ơi anh em ơi, được quá. Ra ốc rồi này. Ốc lên 2 sao rồi hả? <laughs> Dã man thật sự đấy. Đùa chứ bình thường đen Bây giờ ra ốc hai dao sớm Không quen anh em ạ <laughs> Bình thường là cứ phải là là là tích bài một lúc rồi nó mới lên được Bây giờ làm phát đánh chuỗi thắng luôn từ đầu ở thế dã man quá nhở Được đấy Thế này là lại 100% máu đến hết game rồi anh em ơi <laughs> Ủa Round sau cứ cho tôi thêm một con xin nữa nhá Một con xin nữa, một sao breaker lên hai sao xin nhẹ nhàng nữa <laughs> Thế có tham quá không nhở Thế thì nó lại hơi tham quá <clears throat> thằng này có hai bit rồi này nhưng mà tôi ốc hai rồi ốc hai tôi còn ghép đồ rồi cơ mà mạnh lắm anh em ạ còn ốc lại đầu game con nào ăn được con ốc nhỉ <clears throat> đầu game thì chắc chỉ là heaven bomber uh, blink thì may ra mới có cửa ăn được <clears throat> Ui. Đâu, assassin đâu Trời ơi, chưa có assassin anh em ạ Nó lại ra kiểu gì này ra bài kiểu này thì hơi sợ ấy nhá Từ từ đã xem nào oh, <clears throat> Ha đánh chín xin nhỉ Này đánh ờ, có ảnh phẫn lộ này là chơi chín xin cũng ngon này Rồi cứ từ từ đã anh em ạ <clears throat> hay là Greater ờ Greater cũng được ảnh vẫn lộ ở trên Greater cũng được thực ra tôi chưa biết chơi gì từ từ đã anh em đồ này thì cứ chốt đồ đánh tay đã anh em nhá còn uh, tính sao Greater thì uh, sói xếp các thứ là cũng được đấy Đấy, Greater sói à? <laughs> không, không, không, không. Ừ. Đấy rồi, ba assassin đây rồi. Ba assassin vào. Ok. Beat này. Từ từ nhá Rất nhiều cái sự lựa chọn ở đây Chúng ta sẽ có rất nhiều sự lựa chọn 9 Assassin Chuyên beat Beat kẹp Assassin cũng mạnh luôn 6 beat kẹp với cả 3 Assassin Chơi tạm con ốc xong tí lưa kiếm con, con cáo vào sáu bit ba assassin chưa ở level chín Chưa level tám đâu nhỉ 6 cộng với cả 2 Không đủ Chơi 9 nó mạnh 6 bit cộng với cả assassin ấy ba assassin thì nó sẽ phải kẹp thêm cái cọc nữa Nó mới đủ mạnh được Chơi ở level 9 Lên 10 thì nó sẽ là Kira Kira ở level 10 này. Ây da <laughs> Được đấy nhờ Đùa thề Thề luôn Ơ Mà Hình như là Là là cái con con con thần chết nó vừa cười với tôi đấy à Vãi đái thật thôi thôi thôi, thôi bạn ơi <laughs> đùa đừng cười nhá đừng cười nhá đừng cười cảm giác như là ừ, tôi chơi cái trò này nó kiểu được nhà phát hành ở độ ấy không biết là là là có bị nhận nhầm là con cháu gì không nhưng mà <laughs> trông <laughs> dã man thật sự ấy thôi cái tầm này chắc là khả năng cao một trăm phần trăm máu đến hết game mất anh em ạ Tôi thực ra tôi không có mấy cái con mạnh ở đầu game Tôi vẫn có chuỗi Thì anh em biết là bây giờ tôi có những cái con mạnh ở đầu đầu game như này Lên hai sao sớm như này thì khả năng giữ chuỗi là rất cao Làm gì có cái thằng nào nó cắt được chuỗi của tôi đâu <clears throat> Anh em yên tâm Tôi mà một khi mà tôi đã được đánh chuỗi thắng ấy Tôi có tiền là chắc chắn là cái chuỗi này tôi giữ được Ủi đây ơi Cẳng quá nhờ Thề 4 bit luôn 4 bit đấy 4 bit 3 assassin Lên 8 là 6 bit 3 assassin Lên 9 là 6 bit 3 assassin kẹp cọc Ui Đỡ làm sao được các bạn ơi Nhưng mà cứ từ từ đã anh em ạ Từ từ đã chưa biết Bây giờ nhá Tôi chưa cho 4 bit vào vội cứ, cứ, cứ, cứ, cứ giữ hai con chó sói đã anh em ạ Để bọn nó đẻ đệ Đẩy cho nó nhiều Đấy Mấy cái thằng Eco cứ liệu liệu thần hồn <laughs> Ác thật Ác kinh thật đấy chưa đây là có làm quyền sinh sát rồi anh em ạ đánh như này là làm quyền sinh sát rồi bây giờ là là, là, là cứ có những con nào đẻ cho vào đẻ nó nhiều đằng nào thì tôi cũng sẽ phải xả tiền gì mạnh lên cấp áp <clears throat> cấp cho lên 7 sớm đó ấy ui ui cứ mua ra ô kia đẻ đẻ đấy ui không kịp đẻ đùa để phát lửa là mất thêm hai máu rồi đấy sói làm anh thất vọng quá để một slot cho cuối cùng lại không đẻ được chán đời u uh, đang có rằng có chuỗi này bốn đỏ kẹp sói à uh, quá đơn giản để có thể ăn được anh em ạ quá đơn giản để có thể ăn được luôn Gặp round này là, là ăn được tốt Còn không thì là đợi đến round 11 là tôi sẽ up cấp lên Level 7 tôi kẹp 4 bit vào 4 bit được Ở level 7 Thực ra bây giờ cũng kẹp 4 bit được ấy Bỏ 3 assassin đi Đấy, bỏ 3 assassin đi kẹp 4 bit nhưng mà yếu yếu hơn Yếu hơn anh em ạ Yếu hơn, để này mạnh hơn Ôi, thế vậy là gặp cái thằng đấy ở rau, rau sau rồi anh em ạ Được đấy Hay quá nhở Now, one step away from completing my revenge. Gặp thằng đấy ở round sau chắc chắn ăn được. Chắc chắn là ăn được. Why walk when you can fly? Rồi, để gấu à, câu tạm một round đây anh em ạ Có ra con gấu assassin thì chơi chứ còn không thì tôi cũng sẽ bán đi thôi Round sau Đây nó gọi là, là là câu tiền Đấy ví dụ round sau ra một con gấu đá hoặc là một con gấu mết đi thì tôi có thêm 3 đồng Sau tôi bán đi <laughs> Cho bạn cơ hội đúng một round rồi đấy Để có thể ra là cái con uh, gấu mà tôi mong muốn đấy chính là con gấu assassin Nhưng mà như thế là nó dễ quá nha anh em nhỉ Trời Bây giờ mà ra gấu assassin thì các bạn đỡ thế nào được Khả năng cao Đấy nhưng mà thôi mình là người có tiền mà Nên là mình có quyền Cứ vào đây câu một rau thôi có vấn đề đâu Ra được thì ra Ra được cái đánh chuỗi thắng ờ, Nó còn ờ, đến hết game luôn <laughs> Còn nếu không thì thôi Đánh từ từ từ tốn Ghép được cái gì không? Cướp điên Ờ Chị assassin ghép cướp điên ngon rồi Ok 4 bit vào đã Tôi chỉ chơi con gấu đến một round thôi mà Không ra được thì thôi Không có cơ hội để chơi nữa rồi Rồi, sự ghép cái cướp điên thôi anh em Bộ này là chúng ta sẽ phải chơi cái cướp điên giai đoạn late game solo Và khả năng là nếu mà chơi uh, co là bằng cáo hay bằng ốc thì cướp điên nó là một cái món đồ rất ngon nó chỉ có kém sau cái món đồ Kira thôi Nhưng mà chưa chắc đã phải chơi Kira <clears throat> Cứ từ từ đã tôi còn đang nghi cái việc là tôi chơi tôi tôi tôi sẽ chơi cái bộ bí kỹ anh em ạ à. anh em nhớ không anh em nhớ cái bộ bí kỹ không <laughs> lâu ngày chắc là anh em quên hết rồi rồi ok để xem nào tôi nghĩ là ăn được thôi ui rồi cái con ách nó hú tôi kìa nhưng mà không ăn thua hú được có mấy giây nữa mà khỏe lắm làm sao mà có cái là cái, cái cái cửa làm mà ăn được luôn không có thằng này nó biết là không thể ăn được nó cũng chả cấp lên rồi Chơi beat hay là chơi assassin đây Nếu như mà bây giờ mà ra con cáo sớm Thì tôi sẽ chơi 6 bit Còn không thì tôi sẽ chơi cái bộ bí kỹ assassin Assassin tối thượng Đấy, lâu lắm rồi chơi chơi bộ đấy Ok Một trong những cái bộ rất khỏe luôn Để xem là có cái cơ hội để chơi bộ đấy không Bộ đấy chơi bằng con ốc rất ngon nhá Rất khỏe đấy ấy à lại ấy rồi lại lại lại lại witcher này witcher kẹp gấu à ôi tôi chết tôi rồi anh em ơi ui ui nó mạnh thế nhở tôi chết mẹ mất chuỗi luôn này ui giấy ơi cái kiểu gì không biết witcher kẹp gấu này vãi đài ạ à. cái chuỗi thắng một trăm phần trăm màu đến hết game của tôi ui giời ơi chán thế nhở <laughs> Đùa thật Ủa Vãi đáy Sao bọn nó mạnh thế kìa <laughs> Anh em nhìn kìa Ui vãi đáy thật đấy Nhìn thằng nào cũng mạnh luôn ấy Nhất là cái thằng GG Hùng kia Thằng GG Hùng kia nhìn trong bài to quá nhở Có thằng cũng, cũng assassin beat biết các thứ ở dưới ấy kìa Thế thì cũng, cũng cũng mình cũng không phải là là, là quá mạnh đâu anh em ạ. Tôi cũng không phải quá mạnh đâu. Bọn nó mạnh phết đấy. Thôi đánh từ tốn đó Bây giờ giữ tiền 50 tiền roll ở level 7 6 assassin đã Thằng Eco chơi gót đỏ Bây giờ nó đang có cái chuỗi thua, thua cộng 9 rồi kìa Càng ấy Tí nữa là thằng đấy là nó sẽ Khả năng là nó sẽ lật kèo Tên này, này quen nhở Vãi đái thật <laughs> Cro heo à Cro heo à Cro heo này nghe tên quen đấy nhở Không biết gặp bao giờ chưa Tên quen thật đấy Nhưng mà chắc là cũng không quen Bởi vì là nếu mà quen thì chắc là người ta cũng chào tôi Chắc không quen đâu Mà cũng có thể là quen và cũng không chào <laughs> Thì nó cũng sẽ có trường hợp đấy xảy ra Tí nữa tôi bị đấm thì mới chào ừ. Rồi Ây à thằng, thằng bây giờ bọn nó khỏe phết đấy anh em ạ Nhìn trông mấy cái thằng thằng thằng thằng thằng, thằng top 2 xả tiền mạnh ấy nhở Căng ấy nhở Xả tiền giữ chuối à Thực ra là cái thằng top 2 này bây giờ nó đang giống như là nó đang form cái đội hình uh, insect ấy Kết hợp với mèo ấy anh em ạ Trông to lắm Đấy Đẩy nhiều máu luôn đấy nhá Bây giờ kẹp bốn đỏ vào rồi Tôi không biết là tôi có ăn nổi thằng này không Mà mà, mà ăn được con heo à Con heo đằng sau chết rồi chắc là ăn được Thế thì cậu quá đen rồi bạn ơi Thôi xong rồi xuống hố rồi Quả này xả tiền nhưng mà bị tôi đấm quả này thôi Gặp tôi ngay ra 14 Quá đen Quá đen Mất chuối Mất chuối mà cũng không có có có, có tiền Hết tiền rồi Cái bộ đấy là không lên up cái con mèo lên hai sao sớm anh em ạ Giữ hai con mèo thì là ngon Vẫn ngon Vẫn ngon lành luôn Sai lầm là up cái con mèo lên hai sao Thiếu đam Không có đam anh em ạ Bộ đấy là gây đam một con mèo mà không có mèo hai con mèo thì không có đam ở trong cái bộ đấy đâu cái bộ đấy là nếu mà có hai con mèo một sao thì cho vào hoặc là một con mèo hai sao và hai con mèo một sao đấy tức là không cần phải là hai con mèo hai sao không phải hai con mà chỉ cần là một con mèo hai sao và hai con mèo một sao thì cũng chơi được đấy chứ còn nếu mà chỉ có ba con để up lên hai sao ấy thì tốt nhất là đừng có lên chơi đấy tức là ít nhất là phải có 5 con mèo ra thì mới chơi được kiểu đấy ok rồi Bây giờ chúng ta ở level 7 chúng ta roll thôi anh em nhé Giữ 50 đô ở level 7 roll thôi ừ. Rồi roll nó Kiếm ốc ba Anh em ạ Chúng ta roll kiếm co 3 sao cũng như là form đủ bộ assassin đã rồi tính Tạm thời là vẫn sẽ phải là là là 4 bit đã Bao giờ có 6 assassin để thay vào sau Rồi Món đồ này thì từ từ đã Chưa cần Chưa cần lấy không Chốt sau đi Thực ra từ bây giờ cái tầm này nhá Chúng ta có thể, thể giữ máu đến Ngon đến round 20 luôn Không vấn đề gì hết với cái đội hình này Hoặc là đủ 6 assassin Kẹp với cả à, Beat Kẹp với cả ờ, cả cả beat Nếu mà ra cả con cáo thì kẹp beat được Ồ <laughs> Xanh thế bạn ơi Trông to đấy Trông to đấy, trông to đấy Nhưng mà con ốc của tôi nó còn gây đam được Vẫn có thể đánh được Đấy, khỏe không anh em? Khỏe đấy chứ, thằng này to lắm Vẫn ăn được đấy Đó Đây rồi, đây đủ bộ rồi anh em ơi đây nha, bây giờ tôi tôi tôi bán bớt mấy cái con bít đi đây Đủ 6 assassin rồi thì ờ, chơi 6 assassin thôi 6 assassin mạnh hơn anh em ạ Trời ơi Ủa. Unicorn 3 sao thay cho gấu Gấu phải lên 2 sao thì thì mới mới cho vào thay nha anh em nhá Con này 3 sao mạnh hơn Unicorn 3 sao mạnh hơn Ok Chuyện này có cả bit này sáu bit sáu bit đang đánh chuỗi thua không có vấn đề gì hết Bộ này của tôi không sợ ít Ok luôn rồi Đây rồi uh, Được đấy ba con ốc nữa ba con ốc nữa thôi anh em ơi ừ, Chỉ cần ba con ốc nữa Trong lúc mà kiếm ốc 3 sao thì chúng ta kiếm thêm hai con uh, thị vệ và con uh, sao breaker lên 3 sao luôn Anh em nhá Bộ này cứ full 3 sao mà chơi ở level 7 thôi Đánh ở level 7 Khỏe lắm Chửi level 7 Không thành vấn đề đâu Bộ này rất mạnh luôn Lên 8, lên 9 Đã lên là lên 9 luôn chứ không chở 8 8 thì thực ra nó, nó, nó, nó sẽ không có cái sự khác biệt sức mạnh Đấy mà lên 9 cái kẹp 4 bit vào 4 bit kết hợp với cả 6 assassin ở level 9 Assassin tối thượng Đánh bằng ốc nha anh em nhá Khỏe lắm anh em ạ ủ đây rồi ủ đây rồi anh em ơi được quá nhờ lại đang có chuối rồi này anh em này <laughs> khỏe thật sự luôn đấy khỏe thật sự lại đang có chuối rồi lại ngon rồi anh em ơi và bây giờ hy vọng là ra được cái con uh, gấu lên hai sao sớm đấy Bây giờ cứ full hai sao đã Full hai sao đã Ốc các các thứ thì lên dần dần Trước round 25 là được Trước round 25 Sau round 25 thì hơi muộn Nếu mà đánh giữ ở level 7 Đây này Ui cũng có thằng chơi assassin giống tôi không này Bãi thái <clears throat> Thằng này cũng assassin giống tôi này Nhưng mà nó up 8 rồi Nó up 8 rồi Chắc là assassin đẩy cấp Assassin đẩy cấp rồi Assassin đẩy lên uh, cấp 8, cấp 9 rồi kẹp Kira kẹp với cả cọc kia các thứ vào ở level 9 <clears throat> Không sao Chúng ta chơi vẫn đúng sách giáo khoa nha anh em nhá Đúng sách giáo khoa chơi ở level 7 ờ, thôi Roll co lên 3 sao đã Kệ các cái, cái đối thủ lên 9 uh, ờ, sớm ra trận đấu này anh em cũng có thể thấy là có những cái người người ta lên 9 Nhưng mà cũng có những cái người người ta giữ tiền ở level thấp người ta roll Đấy cũng tùy đấy để xem là là hyperon ở level thấp hay là là, là là up cấp lên level cao thì ngon hơn chúng ta test luôn ở trong trận đấu này luôn ủ uh, đồ ngon đấy nhở thêm được một cái ờ, gậy gai này mùa xét hay gậy gai đây Gậy gai ngon hơn Gậy gai chắc chắn là ngon hơn rồi Luôn rồi u đây rồi ui một một con nữa một, một con nữa thôi anh em ơi ốc ốc ui trời ơi anh em ơi đây rồi hay quá được rồi rồi bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh không không khô bảo anh em nhá 50 tiền roll rồi chốt đồ đã 12 giây gậy gai chốt đồ đã anh em ạ à. đánh với goblin lết game <clears throat> đánh với goblin thì lấy gậy gai còn đánh với cả bit late game thì lấy cái chém lan u thằng này hình như là bây giờ nó lại, lại chuyển sang là chơi co là con berserker à cũng vãi đài đấy ui mạnh phết nhở nhưng mà ốc ba sao rồi anh em ơi ốc ba sao rồi ốc ba sao rồi ui ui ui ui căng đấy nhở căng đấy căng đấy căng đấy bạn ơi ghê ghê đấy chuỗi của tôi luôn Bánh hay đấy và nó, nó, nó cũng chơi, nó cũng kết hợp, nó cũng khéo khéo phết đấy Đấy Thấy Berserker ra nhiều cái à, chơi Berserker kẹp mèo luôn Kẹp kẹp cả đỏ luôn Tí nữa chắc là kẹp Kira vào Tôi thấy mua cả velo các thứ vào rồi Tí nữa kẹp Kira vào thì nó cũng khỏe Chơi Glacier Kira Đây là cái thằng Grohel sang nó soi tôi này Anh em thấy không Đấy mẹ Up lên 9 rồi Còn thằng này thằng này tên quen lắm Đánh khôn đấy Khôn đấy Khôn đấy Cứ bình tĩnh Ui mày quá Kiểu không kịp bắn trưởng anh em ạ à. Mẹ vai lái thật Thế là con Shutdown Evil không kịp bắn trưởng không thì cũng toang mẹ rồi <laughs> Hay quá Mặc dù là ốc lên được ba rồi nhưng mà tôi vẫn muốn là roll ở cái level thấp thôi anh em nhá Kiếm thêm mấy cái con lên 3 sao đã anh em ạ Kiếm thêm đã Rồi để tôi chốt cái món đồ BKB hay là giáp thép đây Tôi nghĩ tôi sẽ lấy cái giáp thép <clears throat> Lấy giáp thép đi Cái thằng Crow for heo nhá Mất dậy thật đấy Mẹ sang soi bài để counter anh em ạ Vãi lái thật mà tôi làm gì có chuỗi gì đâu Thế như này Tôi bảo rồi Tôi vừa lấy tôi thấy là cái tên nó rất là quen Anh em hiểu không Thằng này là, là vớ vẩn là không phải là là, là ở đâu Thằng này không phải là là, là, là người quen theo cái kiểu dạng là là, là, là, là fan đâu Đấy mà đây là nó là người theo kiểu người quen kiểu là suốt ngày vào counter đây <laughs> Suốt ngày gặp tôi là là muốn là đấm tôi thì tôi đây Biết rồi Thế là biết rồi Nhìn là biết nhau ngay anh em ạ à. Sang counter sang ngó bài soi bài counter đây Nguy hiểm thật đấy Thế là bây giờ là bị săn à Được săn đón à ừ. Cũng chưa biết được là ai săn ai đâu Có khi lại lại kẻ đi săn lại là trở thành là con mồi đấy <laughs> Ghê gớm thật đấy Mà trong khi nó đang có chuôi nhá Nó đang có chuôi cộng 7 ạ à. Mà nó còn định sang nó đấm tôi Vai đái thật Ghê gớm thật <laughs> Ảo thật Đùa Thề Thôi Tha mạng tha mạng tha mạng Cẩn thận nhá Nói chung là cứ dây cuối cùng lèm lè Monok sang đây Vẫn chưa gặp Càng đấy Còn cái bộ Exit nữa này Ờ vẫn ăn được này Hay dùng hai sao Ơ không ăn được Không ăn được không ăn được Ăn được không Ui vẫn ăn được cơ à Càng ấy Exit dùng hai sao rồi Cũng ăn được được Rồi Từ từ anh em ơi Vẫn ở 7 rôn thôi Ở 7 rôn thôi anh em ạ Chưa chưa chưa Tôi là cứ phải full full 3 sao thôi tôi mới áp cấp Đấy Đánh ở 7 luôn Sợ gì đâu, ngại gì đâu Máu còn rất nhiều Còn 90 máu cơ mà Ngại gì, bố con thằng nào 90 máu này thoải mái luôn đến ra 35 Tôi nói thật với anh em 35 cũng chưa chết được 10 rau nữa 10 round nữa đưa hết bọn này lên 3 sao thì chấp hết tất cả luôn, các thể loại luôn. Tôi đã nói rồi, khi mà lên được cái bộ assassin tối thượng thì không có một cái cái line up nào mà mà có thể ăn được đâu. Đấy. Cái tập đấy nó khỏe quá rồi. Full 3 sao cơ mà. Mỗi con một hit là chết. Mỗi con nó đấm một phát là chết. Sau đấy là là là lúc đấy up lên dần lên 10. 10 con đánh một con. Thôi được rồi, tiếp đi. ta sẽ roll full ba sao nhá anh em nhá một con nữa sao breaker rồi hay quá được cứ bình tĩnh anh em ơi chưa có cái gì mà phải vội cả đây cướp điên rồi tạm thời thì cái món đồ này chưa ghép vội đấy còn mẹ cái thằng grow heo lên 10 kìa vãi này chưa up dần lên 10 hết tiền lên 10 ở round 26 lên 10 là có vẻ như là, là rất căng đấy nhá Càng đấy, càng đấy, càng đấy bạn ơi, càng đấy, càng đấy Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh Gặp đê, gặp đê, gặp đê, gặp đê, gặp đê, ăn hộ, ăn hộ, ăn hộ Ăn hộ, ăn hộ, ăn hộ, à Gót đỏ lên 10 à Gót đỏ rồng mập lên 10 ăn tối thế Ừ, hình như là nó ăn được đấy Có vẻ như là nó sẽ ăn được Ăn được không? Ui, nó ăn được, nó ăn được anh em ạ Nó nhổ vào con ốc rồi rồi nó nhổ một con ốc ơ có ăn được không có ăn được thật không ui rồi cắt chuỗi luôn ơ nhưng mà đây nó là cái bóng anh em ạ cắt chuỗi hai lần ờ một cái lần nữa sang đây một lần nữa sang đây bạn ơi ui rồi bây giờ tôi lên được cái con này lên ba sao nữa tiếp tục roll không tôi sẽ tiếp tục roll nha anh em nhá bây giờ tôi sẽ tiếp tục roll để tôi kiếm lốt cái con uh, ờ, sắt đao con gấu nữa cũng chưa lên được hai sao đây này roll tiếp anh em ơi không vội rồi Bây giờ ngồi đây chờ con ờ, con ờ, cái thằng Crow heo nó sang một lần nữa thôi anh em ạ Cắt chuôi nó một lần nữa anh em nhá Cắt chuôi nó một lần nữa Đấy Ui thằng nào sang soi đấy Vãi đái thật Sao trận này nhiều người săn đón thế nhở Nhiều người săn đón thế nhở Tôi làm gì có chuỗi trước thì đâu mà sao Đéo hiểu sao cứ sang soi ạ Đùa thề Gặp game ừ, ừ, ừ, khó thật đấy Khó thật sự đấy Thật là như thế luôn ạ Ui rồi nó nhổ con ốc vào kìa Đen thế nhở Khạc phát đầu tiên trúng luôn vào con ốc ạ Thề Thế lại không cắt được chuối à Vãi nái thật Nó đánh ở level 10 gót đỏ anh em ạ Gót đỏ sồng mập ở level 10 Tôi bây giờ tôi mới đang ở level 7 thôi Đấy Tức là tôi chưa full bộ Thôi được rồi không sao Cứ roll ở level 7 đi Rồi đấu lên được hai đã này từ từ đã gấu vào thay cho unicorn tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ rôn anh em ạ chưa sẽ rôn ở full 3 sao đã full 3 sao đã gấu cũng sẽ phải lên 3 sao đấy Bọ cạp lên 3 sao, sắp đao killer lên 3 sao Đánh ở level 7 đó, <laughs> chả cần lên 10 Không cần lên 10 đâu Đánh level 7 luôn Ui thằng Goblin này cũng xanh lắm nhá Cá lông 2 sao rồi này Ui tôi chết rồi Căng thế nhở Nó cũng level 10 đấy Bom cá lông Dark Split Ui thế là có tinh hoa Ờ không không không không không không không có tinh hoa Không có tinh hoa Ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ Ui giời ơi, Anh em thấy cái gì chưa Căng chưa Tôi ăn được cả thằng Goblin luôn Quá căng Rồi rồi tiếp thôi sát đao cái này cho sát đao quả trứng này cho sát đao đó ok đó tôi vẫn sẽ giữ ở level 7 nhá anh em nhá cứ từ tốn cái bộ này này full 3 sao nó mới mạnh anh em ạ à. cái bộ assassin ấy mà tối thượng là nó phải là full 3 sao ở level 7 sau đó là làm gì thì làm bởi vì chúng ta chơi là chúng ta không chơi bằng con gấu assassin đấy mà lên 9 thì chơi đẩy cấp ấy thì cái bọn assassin nó chỉ full 2 sao thôi thì nó không mạnh đâu. Chơi cứ chơi đúng như là sách giáo khoa chơi cái bộ tối thượng này của tôi thì chắc chắn là sẽ ăn được những cái thằng còn lại. Yên tâm. Cái thằng gót đỏ bây giờ nó up 10 thì cái khả năng lên được cái con rồng bập 3 sao nó khó lắm anh em ạ. Đấy là nó chỉ chơi đây bây giờ tôi nhìn thấy là cái thằng đấy nó mất chuỗi rồi kìa. Không để ý mất chuỗi từ đời nào rồi kìa. Đấy, đây là cũng chưa biết được đâu Chưa biết được ai ăn ai đâu Cứ sang soi đi cứ sang soi counter đi bạn ơi <laughs> Vớ vẩn này cứ counter vào tôi xong rồi bị thằng khác nó đấm cho <laughs> Đấy cái thằng này Cái thằng này sang soi xong bị bị thằng khác nó đấm bay màu ờ, top 6 ở kia Em thấy không Trò chơi là của 8 người cứ đi counter vào một người ạ à. Nhớ hiểu kiểu gì luôn ạ à. Bây giờ ngồi bây giờ đóng cọc Hay là hai cái thằng đấy nó, nó, nó, nó, nó, nó chơi với nhau nhỉ ờ, Một thằng sang soi tôi nhỉ Bây giờ hết hết game rồi ngồi đóng cọc bên này đúng không cắm cọc bên này luôn đúng không vãi đái thật đấy bây giờ cái thằng này nó, nó sang nó cắm cọc bên nhà tôi để nó soi cho thằng đồng đội có phải thế không nhỉ <laughs> tôi cũng không rõ vãi đái thật sự <clears throat> nhưng mà ăn đâu có dễ thế đâu không dễ thế đâu bạn ơi kể cả bạn sang soi tôi đâu có ngu đến mức mà tôi để cho bọn nó sang soi để cao tơ tôi xếp bài ăn tôi đâu không dễ thế anh em <laughs> rồi rồi lô tiếp nha anh em nhá chơi ở bảy thôi Quyết tâm chơi ở 7 luôn 7 con rồi nó sẽ ăn được 10 con đó, cái câu chuyện nó quá bình thường nếu mà tôi đủ bộ Full 3 sao Cho những anh em nào chưa biết thì đây nó là cái bộ Assassin tối thượng bí ký của Tuấn Cơm <laughs> Đánh chỉ có 7 con thôi Nhưng mà sẽ ăn được 10 con đấy Ok Đồ này thì cứ từ từ anh em nhá Tôi có nhiều cái dự định cho những cái món đồ này Nên là tôi chưa ghép vội Tí nữa để xem nó thế nào đó, cái chiều hướng của nó đồ ra sao thì tôi ghép sau Rồi Từ từ thôi, vẫn 7 con anh em 80 máu kìa Anh em thấy tôi 80 máu không Bọn nó sắp chết hết đến nơi rồi Tôi vẫn 80 máu đánh ở level 7 Đấy, tôi ngại gì đâu Từ lấy giờ mất chỉ 10 máu thôi Anh em nhớ từ round 25 không Là tôi là 8, là 90 máu Bây giờ tôi vẫn 80 máu Đấy, tôi mất có 10 máu từ round 25 đến round 30 à, Tôi nói rồi tôi còn sống ngon đến ra 35 cơ Cứ bình tĩnh không có cái vấn đề gì hết Rồi luôn tiếp Cứ bình tĩnh anh em ạ à. Full 3 sao rồi đấm hết Từ từ nhá Cái đoạn này phải từ từ Không khô máu đâu Không khô máu đâu Những cái con này không phải là những cái con cần phải khô máu Rồi từ từ thôi Từ từ bình tĩnh bán cái này đi đã từ từ anh em ạ bây giờ chỉ cần full ba sao sau đó thì uh, chúng ta up lên 9 luôn đấy up lên 9 kẹp 4 bit vào luôn gấu thì cứ từ từ đã chưa ra gấu thì cũng chưa cần phải là giữ mấy cái con con con ờ, drui anh em cũng có thể thấy là bây giờ là một mình tôi là một phương trời một mình tôi là <laughs> một thế giới <laughs> anh em thấy lượng máu của tôi không nó khác hẳn với những cái người còn lại luôn Đấy, đánh ở level 7 luôn, sự máu rất tốt nhá. Đây rồi, mày ra đây, mày sang đây. Mày chết chưa? Mày chết chưa? Ồ. ô nhưng mà đây nó là cái bóng. Ủa, thật là như thế luôn. Gặp bóng ạ. Kể ra mà không gặp bóng cái thằng này đi rồi đấy. Cái tội counter. Ok. <laughs> Rồi, luôn tiếp. Ui rồi ôi, sắt đào cưa lên được 3 sao. Hay quá nhở. Thôi, thế thì uh, chắc là tôi nghĩ là tôi sẽ up cấp lên. Bởi vì uh, cái con co nó lên được 3 sao rồi. Cái con còn lại nó chỉ là con uh, con uh, bọ cạp thôi thì tí nữa rồi nó cũng tự ra thôi. Up lên rồi kiếm đủ 6 bit à 4 bit, 6 assassin ở level 9 thôi anh em ạ. Rồi thôi dồn đồ cho sắt đao thôi anh em. để tạm cái này đã nhá mấy cái đồ ờ, mà chưa dùng đến ấy nhét tạm cho sát đao tí nữa nếu mà ốc nó đuối thì chúng ta chuyển ok ốc bây giờ là vẫn gánh lắm anh em ơi rồi nhìn con ốc này nó vẫn rất uy tín ui con ốc nhưng mà con ốc này nó có một cái là nó đuối là nó hơi bị yếu máu ấy chính vì thế là nhiều khi là nó gặp mấy cái thằng exit này nó khạc ờ, hơi căng Ui chết hết rồi kìa <laughs> Counter đi Counter nữa đi bạn ơi Ui giời trò chơi tôi nói rồi trò chơi 8 người Cứ thích gì tôi ạ Cứ thích gì vào một người thôi Tôi tôi cũng biết là tôi đánh hay Đấy tôi nổi tiếng nên là có rất nhiều người là muốn đấm tôi <clears throat> Để coi như là đấy, Nhiều khi là mình là cái thước đo mà <clears throat> Ăn được tôi là sẽ gãy rất mạnh Đấy Ăn được tôi sẽ gãy rất mạnh Tôi biết <laughs> Nhưng mà tôi rất tiếc Đấy nhiều khi là họ coi tôi là cái thước đo đấy để đánh giá ờ, trình độ anh hiểu không là ờ, nếu mà ăn được tôi ấy là đánh rất siêu đấy, <laughs> đấy là chắc chắn là phải cố cố gắng là để làm sao để trong cái trận đấu ở counter để ăn tôi đầu tiên đã đấy nên là làm content nó khó lắm anh em làm video clip ờ, tôi nói thật với anh em là nếu mà anh em ấy bình thường anh em leo rank ấy đấy mà anh em uh, chơi leo rank anh em khó một thì tôi phải khó 10 tôi phải khẳng định luôn Khẳng định luôn với điều đấy với anh em luôn Anh em khó một thì tôi khó 10 Bởi vì làm sao? Bởi vì tôi vào trong trận đấu là có rất nhiều thằng là muốn đấm tôi Đấy, rất nhiều thằng là nó muốn là bây giờ vào phát là gặp tôi Một phát là chắc chắn là, là, là gặp thằng này là phải đấm trước Đấy, <laughs> nhìn thấy tôi là biết là đấm rồi Nhất là những cái rank mà cao ấy Là người ta lại càng muốn đấm tôi Đấy, để thể hiện về trình độ Anh em bảo không? rank thấp thì anh em gặp thì có khi là anh em chào vui thôi nhưng mà những cái rank mà nó tầm khoảng top server ấy đấy là rất nhiều người là khi mà gặp mình là muốn đấm mình ngay từ đầu rồi đấy ngay từ những cái cái giây đầu tiên là chỉ cần là nhìn thấy tôi thôi ở cái tên hiện bảng tên lên là đã xác định là cái đối tượng là cần phải counter <laughs> dã man thực sự luôn có tôi thì tôi tôi thì là cái người mà à, đứng ở cái ngoài ánh sáng anh em hiểu không còn bọn nó là những cái người mà đứng ở trong bóng tối Tôi đâu có biết được thằng nào nó đang cao tơ tôi đâu Đấy, 8 thằng thì thằng nào mới là cái thằng là đang định cao tơ tôi Chính là những cái thằng hay sang soi <laughs> Dã man thực sự Tôi, ờ, đấy, anh em hiểu là tại sao mà tôi rất dị ứng với những cái thằng mà nó hay sang soi bài tôi Rồi, rồi tôi sẽ lên 9 thôi Lên 9 chúng ta sẽ kẹp được 4 bit và bây giờ là mới là tối thượng nha anh em nhá Vừa lấy là thua cái thằng này là bởi vì chúng ta đang ở đánh ở level 8 Rồi Yên tâm Level 9 thì nó khác anh em ạ Đánh ở level 9 thì nó khác Mà tôi bây giờ tôi tính là xem có có, có chuyển sang là chơi con ốc không đây Đấy, Goblin thì bây giờ cũng xanh phết rồi đấy Bom hai hai con máy bay hai sao hai con cá lông hai sao <laughs> Đây là gọi là mắc binh Goblin rồi chứ còn gì nữa To vãi đái luôn <clears throat> Con ốc này thì nó hơi mỏng anh em ạ Nhiều khi là một combo các thứ này nó chết nhanh quá Nếu mà yếu quá thì có thể là chúng ta chuyển sang sát đao con đao nó sẽ đóng vai trò là carry ô kìa ô kìa ô kìa ô kìa bạn ơi ô kìa ui rồi chưa kịp chuyển sang đao thì chết bố luôn rồi ui rồi anh em anh thấy chưa anh em nhìn thấy cái bộ này chưa đùa thật là như thế luôn ạ à. goblin mắc binh toàn là full hai sao ở level 10 thế mà vẫn thua được anh em biết là sức mạnh của bộ này nó mạnh đến cái cỡ như nào tôi mới đánh ở level 9 thôi nhá <laughs> Đùa Thật là như thế Quá dã man với cái layout tối thượng Assassin tối thượng của tuần cơm Dã man thật sự luôn <laughs> Tôi cũng, cũng phải bó tay luôn đấy Thật sự rất mạnh luôn ấy Nó gọi là bí kỹ tối thượng Assassin rồi Đùa Đội hình như nay mà tôi đấm nho này Anh em nhìn này Vãi đái không Vãi đái luôn Có Kira nhá anh em nên nhớ là cái con ca